một trong những món đặc sản Việt Nam nhưng với nhiều người, việc nhìn thấy những con đuông dừa béo nhung nhúc, con ngọ ngoại trông không khác gì những con sâu non đã thấy nổi da gà. Đuông dừa là ấu trùng dạng sâu, màu trắng sữa, thân mềm nhũn và khiến nhiều người yếu tim khóc thét khi nhìn thấy. Tuy nhiên, đuông dừa được cho là thực phẩm bổ dưỡng, nhiều người miền Tây thường ăn đuông dừa sống chấm với nước mắm. Con đuông dừa ngọ ngoại đặt trong bát nước mắm ớt cay khiến những ai lần đầu thưởng thức đặc sản này cũng cảm thấy sợ hãi. Thế nên đừng nói là khách nước ngoài mà đại đa số người Việt cũng không dám nếm thử món này. Thịt chuột Tại một số địa phương ở miền Bắc như Từ Sơn ở Bắc Ninh, Thạch Thất, Hoài Đức, Hà Nội, thịt chuột là một đặc sản không thể thiếu trong mỗi dịp lễ quan trọng. Có đến hơn 30 món ăn được chế biến công phu từ thịt chuột như là chả chuột, thịt chuột hấp lá chanh, thịt chuột xào hành tỏi, thịt chuột áp chảo hay là chuột đồng rang muối. Tuy nhiên, món ăn này không chỉ khiến du khách người nước ngoài sợ hãi mà nhiều người Việt đôi khi còn dè chừng không dám ăn. Tiết canh Tiết canh cũng là một món ăn độc đáo của nhiều địa phương tại Việt Nam. Đây là món ăn tươi sống được chế biến từ máu của động vật, pha với chút mắm, muối và sụn động vật băm nhỏ. Món ăn này không qua bất cứ công đoạn nấu chín nào mà được ăn sống cùng với rau thơm, hạt tiêu và chanh. Tiết canh là món ăn phổ biến được nhiều người ưa chuộng và nhiều hàng quán ở các lề đường ở Việt Nam nhưng chưa thấy ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Và dù có dễ ăn đến mấy thì nhìn chén tiết canh đỏ tươi cũng có thể khiến bạn nổi da gà và ớn lạnh. Có những loại tiết canh như là tiết canh vịt, tiết canh lợn hay tiết canh dê. Người Việt xưa thì quan niệm rằng huyết tươi là một vị thuốc bổ máu nhiệm tiết canh từ đó mà hình thành. Tuy nhiên với người phương Tây, đây lại là một trong những món ăn kinh dị bậc nhất hành tinh, nội ám ảnh và khiếp sợ đối với nhiều tín đồ ẩm thực. Hầu hết mọi du khách quốc tế đều tránh sang món ăn được cho là kinh dị này. Thịt rươi Con rươi là một loại sinh vật biển còn có gọi là bách cước vì nó có hàng trăm chân hoặc hòa trùng, hình dạng trông đáng sợ giống con rết với màu xanh, vàng, tía và thuộc bộ run đất, có nhiều lông tơ, được tìm thấy ở nhiều tầng nước, tìm kiếm thức ăn trong các đám rong, cỏ biển ẩn núp dưới đá hay giấu mình trong cát và bùn. Thịt tươi rất thơm, ngon và bổ dưỡng và có rất nhiều chất đạm hơn cả cua, tôm hay là ghẹ. Chả rươi là chả làm từ thịt tươi, đôi khi còn gọi là rươi đúc trứng, là một trong những món chả rán đặc biệt của người Việt khiến nhiều thực khách phải điền. Trong khi món ăn tương đối ít phổ biến tại một số vùng miền kể cả những nơi có rươi, nó lại khá phổ biến trong ẩm thực của người Hà Nội. Mình nghĩ cũng ít người dám động vào những con rươi đang veo ngoài kia lắm. Mắm tôm Mắm tôm là loại mắm được làm chủ yếu từ tôm và muối ăn, qua quá trình lên men tạo mùi vị và màu sắc đặc trưng. Mắm tôm thường ăn kèm với bún đậu hoặc thịt cầy. Với nhiều người, mùi hương của mắm tôm thật sự là nội ám ảnh không hề nhẹ. Mắm tôm thường có ba dạng, đặc, sệt và lỏng. Ba dạng này chỉ khác nhau ở tỷ lệ muối và quá trình phơi nắng. Mắm tôm có mặt trong nhiều món ăn dân dã miền quê, nhất là những món miền Bắc như cà pháo dầm mắm tôm, nộm rau muống và trong tín ngưỡng của người Việt Nam, mắm tôm là thức ăn có tác dụng xua đuổi tà ma. Có thể do mùi của nó khiến ma quỷ cũng phải khiếp đảm không dám lại gần. Khi dùng làm nước chấm lòng lợn, thịt lợn luộc, thịt chó thì có thể ăn kèm theo các loại rau thơm, cấy chua, chuối chát hay giềng tươi, tùy theo loại thịt. Mắm tôm khi được dùng để ăn với bún kèm đậu phụ rán hay chả cá Hà Nội có thể pha thêm một chút mỡ rán nóng. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những món kén người ăn bởi mùi khá nặng và nồng. Mùi vị độc đáo của nó khiến nhiều khách du lịch nước ngoài cũng phải dùng mình. Cá nhảy Vùng núi Tây Bắc không chỉ được biết đến với phong cảnh miền quê hùng vĩ mà còn nổi tiếng với rất nhiều món ăn độc lạ và đa dạng. Khi nhắc tới Sơn La, bạn sẽ nghĩ đến một số cái tên lừng danh như châu gác bếp, cơm lam, ba phình tôm. Nhưng có một món lại khiến nhiều người thoạt nhìn phải dè chừng, đó là món cá nhảy. Cá để dùng chế biến món này thường là loại cá chấp con nuôi ở ao tự nhiên hoặc bắt trực tiếp tại suối nguồn, xa khu dân cư mới đảm bảo. Khi bắt về, cá vẫn phải còn tươi sống. Chọn ngay những con có kích thước bé bằng ngón tay cái của người lớn rồi thả vào chậu nước muối sạch để cá bơi tự nhiên và tiết hết chất bẩn trong người ra. Sau đó, người ta sẽ mang cá ra rửa lại bằng nước muối nhạt thêm một lần nữa. Không giống với cách ăn các món cá là đem chiên rán, ở Sơn La đã từng bắt chú cá nhỏ trong chậu, dùng dao nhỏ khía nhanh vào bụng cá, nặn ruột bỏ đi rồi đặt xuống hỗn hợp ăn kèm. Đặc biệt phải làm thật nhanh tay để cá vẫn còn sống, khi thả vào miệng vẫn còn dãy được cơ. Cá cứ mổ đến đâu thì ăn đến đó, như vậy mới giữ được thịt còn ngon ngọt, không buông mùi tanh. Dùng ngon đến đâu thì mình cũng xin chào thua thôi. Bọ xiết giang Bọ xiết giang là món ăn đặc sản khá độc và lạ ở Sơn La. Nghe có vẻ không hấp dẫn lắm vì nếu chưa một lần thử thì chắc món bọ xiết rang nước măng chua không phải ai cũng dám ăn. Nhưng với những ai đã từng được một lần thử ăn món bọ xiết rang ở Sơn La chắc chắn sẽ phải nhớ mãi cảm giác giòn tan, hương vị rất độc đáo của loại côn trùng này. Cứ đến mùa hoa vải, hoa nhãn, người ta lại mong muốn được thưởng thức món bọ xiết rang giòn tan trong miệng vị ngọt bùi, béo béo hòa cùng cảm giác tê tê gây kích thích khiến thực khách bỏ qua sợ hãi ban đầu mà không thể ngừng đũa. Phá lấu Người nước ngoài đến Việt Nam thường ngưỡng mộ người Việt trong cách chế biến thực phẩm ở chỗ người Việt tận dụng tối đa mọi bộ phận của động vật để chế biến thành món ăn mà ở nước họ không ăn như là chân, đầu, đuôi hay là nội tạng. Và món phá lấu là tổng hợp của những cái đó lại. Phá lấu có thể được tìm thấy ở mọi tỉnh thành và con đường ở Việt Nam. Một món ăn quen thuộc ở đất Sài Gòn là món bánh mì ăn kẹp cùng phá lấu, được nhiều người dân chọn làm món điểm tâm vừa ngon rẻ vừa lại vừa tiện lợi. Ở một chuẩn mực ẩm thực nào đó sẽ có nhiều thực khách không riêng gì người nước ngoài sẽ không thích món phá lấu bởi sự lộn xộn của nó hoặc trông có vẻ khiếp vía một xíu nếu trông thấy quầy hàng phá lấu có chị chủ cầm dao chặt thật to, chặt chăn chát vào cái chân giò hay đầu heo xuống thớt. Trứng vịt lộn Trứng vịt lộn là món ăn bình dân bổ dưỡng phổ biến của người Việt Nam sau khi vịt đẻ trứng cho ấp 19 đến 21 ngày rồi đem luộc sôi khoảng 5 phút, đập vỏ, ăn phần bên trong ngay lúc còn nóng với một số gia vị như rau răm, gừng tươi thái chỉ, muối tiêu vắt chanh hay là quất và dầm ớt. Thế nhưng với người du lịch nước ngoài thì chúng lại thuộc hàng kinh dị. Người phương Tây coi việc thưởng thức món ngon này không khác gì tra tấn, bởi họ sợ phải ăn bào thai của con vịt. Thậm chí nhiều du khách còn coi đó như là một thử thách lớn để chinh phục. Bảo tàng đồ ăn tại Thụy Điển đã trưng bày các món ăn kinh dị trên thế giới nhưng lại là đặc sản của nhiều quốc gia. Khoảng 80 mẫu đồ ăn được trưng bày tại bảo tàng là đặc sản của các quốc gia và cũng là nỗi sợ hãi với nhiều khách du lịch. Đáng chú ý, trong những món ăn kinh dị thế giới có món trứng vịt lộn của Việt Nam. Chia sẻ trên trang CNN Go, Anthony Borin, một chuyên gia sành ăn người Australia cũng bày tỏ phải công nhận trứng vịt lộn là một trải nghiệm ẩm thực khó khăn của anh ta. Nậm tịa Nậm tịa là món ăn đặc trưng của người Thái ở Sơn La, có thể dùng làm nước chấm hay dùng trực tiếp làm món ăn như một loại canh, có tác dụng giải rượu rất tốt. Nguyên liệu chính của món này là nội tạng của các loài động vật ăn cỏ bao gồm dạ dày, tiết, lòng, tim gan, phèo phổi, thập cẩm, phế lù đem linh như. Ngoài ra còn có một thành phần rất đặc biệt nữa đó chính là pịa. Pịa là phần phân non nằm giữa đoạn dạ dày và ruột già. Nó có vị đắng của lá bắc hẹt, lòng và pịa cũng rất đắng. Tuy nhiên sau khi ăn sẽ để lại vị ngọt trong cuống họng. Khi lên vùng cao, nếu bạn gọi món này thì chủ quán sẽ cho bạn ăn thử. Nếu chắc chắn bạn ăn được món này thì chủ quán mới mang ra vì món này khá kén người ăn. Nậm pịa được bày ra tô hoặc bát nhỏ khi còn nóng, ăn kèm với rau sống. Đây không phải là một món dễ ăn bởi vị đắng và mùi hương khó ngửi của nó. Mới đầu ăn bạn sẽ cảm thấy khó nuốt bởi vị ruột, pịa, mùi của mắc khén và các loại lá đắng được cho vào. Nhưng sau đó thì để lại vị ngọt, béo trong cuống họng. Nếu mà có ai mời mình món này chắc mình cũng phải lắc đầu người nguội mà từ chối thôi.